Ông chủ bị bắt, cửa hàng đóng cửa, khách muốn bảo hành sản phẩm của Nhật Cường Mobile sẽ thế nào? Nhiều khách hàng lo lắng về dịch vụ bảo hành, sửa chữa những sản phẩm của mình sau khi biết tin hệ thống Nhật Cường Mobile đóng cửa, ông chủ bị bắt. Ngày 14 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27C03P14, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quốc Huy, sinh năm 1974, là Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó vào sáng ngày 9 tháng 5, công an khám xét tại nhiều hệ thống cửa hàng bán lẻ và trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đã niêm phong thu giữ nhiều thùng tăng vật chuyển lên xe chuyên dụng. Cùng trong ngày hôm đó, toàn bộ 9 cửa hàng bán lẻ của Nhật Cường Mobile trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa, trên các kệ trưng bày đều không còn hàng mẫu. Các nhân viên đều được yêu cầu rời đi nơi khác. Bên cạnh đó, các kênh truyền thông, website, fanpage của hệ thống bán lẻ này cũng mất dấu. Một số khách hàng từng mua điện thoại, thiết bị máy móc tại Nhật Cường Mobile gặp trục trặc đã không thể bảo hành sửa chữa. Khi nghe thông tin toàn bộ hệ thống bán lẻ tạm thời đóng cửa, họ vô cùng hoang mang. Trao đổi với phóng viên về mặt pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Trình Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, dù đóng cửa nhưng Nhật Cường Mobile vẫn phải chịu trách nhiệm với những sản phẩm còn bảo hành của khách. Trường hợp xấu xảy ra, khách hàng mua sản phẩm vẫn còn quyền đòi quyền lợi của mình theo bộ luật dân sự hiện hành. Nếu quyền lợi không được đảm bảo, khách có thể khởi kiện ra tòa án. Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Hoạt động từ năm 2001 với tiền thân là cửa hàng sửa chữa điện thoại. Hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, doanh nghiệp này được vinh danh là 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Tổng giám đốc Nhật Cường là ông Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, cũng là chủ sở hữu khi nắm tới 90% vốn doanh nghiệp này. Ông Huy cũng là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software, thành lập vào năm 2016. Công ty này triển khai nhiều dự án về công nghệ của Hà Nội như dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến.